Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bồ Công Anh, kênh tin tức tổng hợp, nơi mà sẽ đem đến cho các bạn những thông tin hữu ích và những câu chuyện hay. Cẩm nang 10 câu hỏi đáp để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp virus corona mới phần 2. Câu hỏi 6. Tôi phải làm gì khi có lịch trình đi lại du lịch? 1. Tránh đi lại, du lịch nếu bạn đang có các triệu chứng sốt, ho hoặc khó thở. Cần đến ngay cơ sở y tế khi có các triệu chứng kể trên. Hãy chia sẻ lịch trình di chuyển của bạn với nhân viên y tế. 2. Một số lưu ý đề phòng chống lây nhiễm coronavirus. Tránh tiếp xúc quá gần với người bị sốt hay bị ho. Rửa sạch tay thường xuyên với xà phòng và nước sạch hoặc các loại nước rửa tay có chứa cồn. Tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng. 3. Sử dụng khẩu trang y tế đúng cách khi ho hay hắt hơi, hãy che kín miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc tay áo. Sau khi sử dụng khăn giấy, vứt khăn giấy vào thùng rác, rửa sạch tay ngay lập tức. Khi sử dụng khẩu trang, hãy chắc chắn rằng khẩu trang che kín miệng và mũi tránh chạm vào khẩu trang khi đang sử dụng. Nếu sử dụng các loại khẩu trang sử dụng một lần, sau khi sử dụng cần loại bỏ ngay lập tức vào thùng rác và rửa sạch tay sau khi bỏ khẩu trang. 4. Chủ động tìm đến cơ sở y tế nếu bạn bị ốm, nếu cảm thấy có dấu hiệu ốm khi đi lại, du lịch cần thông báo ngay cho nhân viên hàng không, đường sắt hoặc ô tô và tìm đến chăm sóc y tế càng sớm càng tốt. Hãy chia sẻ lịch trình di chuyển của bạn với nhân viên y tế. 5. Lưu ý quan trọng để phòng chống lây nhiễm coronavirus Chỉ sử dụng các loại thực phẩm được nấu chín và đảm bảo an toàn thực phẩm, không khạc nhiều bừa bãi nơi công cộng. Tránh tiếp xúc quá gần với các loại động vật nuôi hoặc hoang dã, dù là động vật sống, bị ốm hay đã chết. Câu hỏi 7 tôi có thể liên hệ thông báo thông tin bằng cách nào? Bộ Y tế công bố số điện thoại đường dây nóng cung cấp thông tin về bệnh viêm đường hô hấp cấp do coronavirus 2019 1900 32 328 hoặc có thể liên hệ trực tiếp qua các đường dây nóng của các cơ sở y tế tại địa phương. Thông tin về bệnh Câu hỏi 8. Những triệu chứng và biến chứng coronavirus 2019 có thể gây ra là gì? Theo báo cáo ở bệnh nhân mắc coronavirus 2019, từ nhẹ đến nặng bao gồm các triệu sốt, ho và khó thở. Các triệu chứng này có thể xuất hiện từ 2 đến 14 ngày sau khi tiếp xúc nguồn bệnh. Tới khi khởi phát, coronavirus có thể diễn biến đến viêm phổi nặng, suy hô hấp tiến triển và tử vong, đặc biệt ở những người có bệnh mạng tính suy giảm miễn dịch. Câu hỏi 9. Làm thế nào để kiểm tra một người có thể nhiễm coronavirus 2019 hay không? Tại thời điểm này, các kiểm tra chẩn đoán chính xác coronavirus 2019 chỉ có thể được tiến hành tại các cơ sở y tế được phép thực hiện xét nghiệm. Kỹ thuật xác định chủng coronavirus 2019 đó là kỹ thuật real-time RT-PCR với bệnh phẩm là dịch đường hô hấp, đờm, dịch nội khí quản được thu thập bằng tăm bông và bảo quản trong môi trường phù hợp. Trong trường hợp người mới nghi nhiễm virus corona, các cơ sở y tế sẽ làm thủ tục lưu mẫu máu để chuyển đến các đơn vị được Bộ Y tế cho phép khẳng định. Ngày 28 tháng 1 năm 2020, Bộ Y tế đã có văn bản 362 trên BIT KCB gửi bệnh viện, Sở Y tế, Y tế cấp bộ, ngành thực hiện việc tiếp nhận, thu dung, điều trị và quản lý người nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus corona với phân tuyến khu vực cho các bệnh viện, viện cụ thể. Câu hỏi 10 các chuyên gia y tế chăm sóc sức khỏe và các cơ sở y tế cần làm gì. Về nguyên tắc điều trị bệnh, các ca bệnh nghi ngờ đều phải được khám ở khu riêng tại bệnh viện, được lấy bệnh phẩm đúng cách để làm xét nghiệm đặc hiệu để chẩn đoán xác định bệnh. Ca bệnh cần nhập viện theo dõi và cách ly hoàn toàn. Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vaccine phòng bệnh. Vì vậy, chủ yếu điều trị triệu chứng, phát hiện và xử trí kịp thời tình trạng suy hô hấp, suy thận và các tạng khác nếu có.